trời trong anh Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy Chỉ là cần một khoảng trống Baby, can't you mind Stay here with me, can't you mind Hút thơm Còn nước mắt nhỏ anh buồn yeah. Không muốn ở tay mình chắc sóc em những ngày tới Tôi nghĩ đã đau lòng những trái cây đây ngoài tôi Em bước đi nhẹ nhàng Nhưng trong anh bao tôi Nên cô em đừng đi nữa Nhưng ta mỏi mít đang Chẳng thể một lần nói ra Chẳng ai có thể thì xóa mơ tình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngái ngô thời gian sẽ minh chứng tất cả và cũng có thể quỳnh để bỏ mặc chúng ta con tay ấy buông rồi đi chậm cần tôi ở bên đã rồi trôi câu để đợi tôi vững vàng ngồi góc giữa cơn mưa mới tấu đầu là chậm tay của nỗi đau ta chẳng thể yêu cho nhau Anh vẫn mong bên em Chỉ là phút giây có khi mỏi mệt Biết nỗi nhớ chẳng thể kéo kia quay về Nên tập quen dù biết sẽ đau Nhưng lánh xuân để thương một người giờ chỉ còn là giấc mơ